đây công tắc của mở bánh trung tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là khóa ra khi mà nước cạn nồi thì ở đây là tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để mình ờ, thay thế cho hai cái nồi đây thì ở điều kiện bình thường á quay cảm biến này nó sẽ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ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 là 260 và bên phải đây là 207 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến đó, nó tiếp xúc với cái đáy nồi nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm một bộ pin sạc như thế này đây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 thì khi mà các bạn sử dụng tấm hẹn giờ này á, các bạn lưu ý á, là chúng ta phải để hộp pin này trống nếu mà các bạn sử dụng tấm hẹn giờ á, mà vẫn bỏ pin cho hộp pin á, thì khi mà hết thời gian cho nó cắm bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện trực tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy ờ, lưu ý cái điều này khi mà các bạn sử dụng mâm á, và vị để mình nướng thực phẩm á, thì các bạn nên ờ, đổ ít mỗi chất lượng nước và phía dưới mâm hứng này thì trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước bốc lên á thì thực phẩm chúng ta nướng á, sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn ở phía bên tay phải đây sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây các bạn ấn vào dụ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì ở điều kiện bình thường như ban nãy tôi đã nói á, que cảm biến này nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ra nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, các bạn phải kích hoạt tính năng này lên